Cái ta nhà mình sắp sinh rồi bạn Đang chuẩn bị sinh em bé Lần này là sinh ờ, lứa thứ tư rồi bạn Người ta chào khán giả chưa? Thì nó ờ, tìm mổ đẻ nhá à, Nó cũng quấn quýt lên mình bạn Nó sắp sinh rồi Bụng to lắm rồi Ra sữa rồi Người ta có kiểm tra xem đây các bạn à, kiểm tra cái bầu sữa của beta Đấy, ra sữa non này Đấy, ra sữa non này các bạn Ra sữa non là triệu chứng sắp đẻ rồi Đấy, ra sữa non này Sắp sinh rồi Chắc khoảng vài, một vài tiếng nữa là sinh thôi Và beta đi vào chỗ để sinh đây bên kia mình có làm một cái chỗ bên kia để cho beta nó nằm các bạn mình à, che cái phản lại cho nó kín để beta nó sinh sinh ở trong đó beta vào đi ta vào đi cái tay cái tay vào đây đây này đây đó đó đó làm đây làm đây xin nhá đó đó À, khi chó um, chuyển dạ muốn đẻ các bạn có những triệu chứng buồn chồn da sứa non cào ổ thì mình uh, chọn cho chó ở những nơi mà thoáng thoáng mát cao giáo thoáng mát để nó sinh nở để tránh những nơi ẩm thấp và là mình à, che chắn để giữ cái sự ờ, yên tĩnh yên tĩnh để cho chó nó sinh nở đây thì mình à, dùng một cái cây này mình à, chắn lại và mình che che cái phên lên để cho nó kín đáo giữ cái sự tĩnh lặng để cho chó nó sinh nở đây rất là bồn chồn nha các bạn bồn chồn thở dốc thở dài chắc khoảng một tí nữa là nó sinh thôi mình à, kiểm tra ra sứa non và cào ổ rồi mình lót cái tấm vải vào để cho nó đẻ bằng máu sau khi ờ, chó sinh ờ, sinh con rồi các bạn mình sẽ tiêm mình vệ sinh cái ống tiêm này các bạn và tiêm một uh, ờ, tiết này để cho chó mẹ nó đẻ nó nhanh hơn và cái này nó kích thích đẻ um, đồng thời là nó chống viêm vì vì chó mẹ sau khi sinh là nó sẽ bị viêm nhiễm trùng uh, bộ phận sinh dục uh, tử cung thì tiêm thuốc này thì nó sẽ có tác dụng là đẻ nhanh và chống viêm nhé các bạn nhé mình sẽ tiêm à, liều lượng nó thì theo cái chỉ dẫn của bác sĩ các bạn mua thuốc này ở tiệm thú y mình sẽ tiêm cho con beta mình bẻ thuốc này ra bạn một ống này là dùng cho trong độ khoảng một, một tạ thì các bạn lấy một uh, phần ba ống này thôi và tiêm là vừa phải một tạ kg tự trọng các bạn tránh ờ, lạm dụng ờ, thuốc nhiều quá bởi vì nó theo cái tỷ trọng nó em bé ta ngoan là con ạ beta của mình thì nó rất là ngoan hiền nó quấn quýt mình mình tiêm nó rất là dễ nó không ờ, trở nên hung dữ như các bạn nhé mình đã vừa tiêm xong ờ, thuốc cho beta thì nên khỏi go. นั่นแหละพิษในจะโบยไหม doon. Ah, sana mo naman.